Điểm mới Nghị định 91 năm 2022 Nghị định Chính phủ ngày 30 tháng 10 năm 2022 có gì hot? Chủ sở hữu sàn thương mại điện tử phải khai báo cơ quan thuế thông tin của người bán hàng. Theo khoản 7 điều 1 Nghị định 91 năm 2022, Nghị định Chính phủ tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử bao gồm tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân, hoặc chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân, hoặc hộ chiếu, địa chỉ số điện thoại liên lạc. Doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn. Các bạn hãy cập nhật ngay những thông tin mới nhất này để áp dụng cho doanh nghiệp của mình nhé.